các bạn thì lúc trước mình có hướng dẫn các bạn cái cách mà nấu ra cái chì để mà hàng mà nhẹ lửa thì nhà hàng bằng cái món món hàng từ 60W trở lên nha các bạn thì cái loại chì này là mình phải nói là rất là khó kiếm nó chì có cái chì nó nó có tên là chì ba bít thì à, cái chì này rất là hiếm mà pha chung với lại cái chì lưới hai cái đó nó hiếm quá thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn một cách à, căn bản hơn một chút thì các bạn sẽ đi à, tìm cho mình cái chì à, chì lưới nha các bạn chì lưới là chì mềm á hoặc là chì hàng ở bên chì à, chì cầu chì nha các bạn đây chì để mà mình câu vô cầu chì cầu chì điện nha các bạn thì cái cuộn này là 5 ngàn một cuộn ở ngoài tiệm tiệm điện thì một cọng này chừng giỏi lắm là 10 gram thôi nha các bạn 10 gram thì chúng ta sẽ à, nấu chung với lại à, cái kẽm của viên pin viên pin này nè các bạn đây là mấy cái viên pin này nè đó thì các bạn tháo pin này vỏ pin này ra thì trong đó là kẽm nếu các bạn mà ờ, không tìm được cái nguồn kẽm ở mấy cái tiệm bán cơ khí tiệm à, kim khí điện máy rồi hay là tiệm hóa chất đó thì các bạn có thể dùng chẳng hạn dùng viên pin này nè đó các bạn à, lấy à, vỏ của viên pin này nha các bạn thì cái vỏ viên pin viên pin này là nó nó bằng kẽm nha các bạn thì chúng ta sẽ nấu nó chung với lại à, chì lưới hoặc là chì cầu chì này thì nó sẽ ra một cái loại chì mà ăn thành nó là dính vào tất cả các kim loại trừ cái nhôm ra thôi nha các bạn đó. thì à, cái này á, nó nặng lửa hơn là cái chì này nha các bạn bởi vậy chúng ta phải dùng tới cái à, mỏ hàng mà mỏ hàng lửa đó nó nặng lửa hơn một chút bởi vậy nếu các bạn mà có cái à, mỏ hàng điện mà trên 100W trở lên thì sẽ hàng rất là tốt và hàng dính rất là ok nha các bạn vậy đây hả thì mình sẽ lấy cái à, cái kẽm này các bạn à, pha theo tỷ lệ là 50 50 nha các bạn chẳng hạn như à, cái này là 10 g thì các bạn cũng phải 10 g chì 10 g thì kẽm cũng phải 10 g 50 50 thì chúng ta sẽ nấu nó lên thì đây là mình hướng dẫn cho những bạn ở vùng nông thôn kiếm không được những cái thứ đó kiếm như, như cái chì này nè cái chì này là cái chì à, mình nấu ra cũng dạng chì lưới ha à. Đó. thì bây giờ chúng ta sẽ à, lấy một cái lon sữa bò hoặc là một cái ly đá ly, ly đựng đá bằng inox nữa các bạn đây các bạn có thể tìm cái cái ly đá bằng inox nè bỏ vào hoặc là cái lon sữa bò này nữa các bạn thì cái, này mình nấu ờ, một tí này cho các bạn xem thôi chứ thực chất là mình nấu mình nấu phải nấu cái bằng cái nồi to đây thì à, cái trọng lượng thì của ờ, miếng chì này á, bằng khoảng 3 viên pin này nha các bạn bằng, ờ, bằng khoảng 3 viên pin này cái độ nặng của nó đó thì chúng ta sẽ cho vào nấu nha thì mình nấu số lượng ít nên mình sẽ dùng cái bình ga mini này nha các bạn bình ga mini này để mình à, đốt thôi đốt số lượng ít hả khi mình nấu này mình đem ra chỗ nào xa xa hướng gió nha các bạn để cho hướng gió nó đi chỗ khác đó. chứ cái hơi trì này hơi độc nha các bạn à, xem nó đang chảy nó tan chảy dần không mà cái chì này là khoảng hai trăm mấy ba ừ, khoảng à, ba ba trăm mấy à, ba trăm hai mươi bảy độ còn cái à, cái kẽm này là 419.5 độ nha các bạn là độ nóng chảy nha các bạn Rồi ờ, thì giờ chúng ta đã được thành phẩm của nó đây Giờ mình sẽ à, đổ ra khuôn ừ, Chỉ được nhiêu đây thôi nha các bạn Chỉ được nhiêu đây chị thôi Và đây khi mình nấu ra nó được có nhiêu đây thôi nha các bạn Thì nguyên một cuộn chì này 5.000 bạc mà nấu ra chỉ được ở nhiêu đây thôi mà trong khi cái cây chì này của mình chưa tới một lạng thì lúc trước mình có nhiều bạn cần á, mình có chia lại cho mấy bạn nó một lạng là 50 ngàn thì cái cây này chưa tới một lạng thì các bạn so sánh giữa cái này 5 ngàn mà tốn công mua tốn công ờ, nấu tốn công lấy cái vỏ pin này tất cả các thứ cái đồ mà ra được cái nhiêu đây thôi nè các bạn thấy không ra được cái nhiêu đây thôi mà cái cây này mình ờ, chưa tới một lạng mà mình à, chia lại cho mấy bạn á, 50 ngàn á, một lạng á thì à, các bạn cũng biết rồi thấy như đó thôi là không đơn giản rồi nha các bạn đó thì à, clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà làm cái mỏ hàng bằng lửa mỏ hàng bằng đồng đỏ một đồng đỏ nhưng mà ừ, nung bằng lửa mà không phải là nung bằng bằng than gì đó các bạn rất là tiện dụng các bạn hàng bất cứ một cái gì cũng dính trừ nhôm ra thôi và nó cái chì này thì nó nặng lửa hơn một chút chì này nặng lửa hơn chì này nhưng mà sẽ dùng mẫu hàng đó thì rất là ok và các bạn có hàng với những vật lớn thoải mái nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay cho mình một like nha các bạn thì cái mẫu hàng đó mình độ bằng cái à, đầu khò đầu khò ga này các bạn cái loại đầu khò ga này nó có thể khò chảy được cả đồng và mình sẽ à, nấu đồng đỏ lên để mà mình làm cái mỏ hàng mỏ hàng để mà à, hàng lửa nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi